nó cả nhà ha à, em chuẩn bị ờ, đi ờ, cưới đi ăn cưới về em luôn luôn nói là không trang điểm bằng phấn và trang điểm bằng gì khi đi tiệc để mình lung linh ha cả nhà đây là bí quyết của em nha cả nhà nha thứ nhất mấy chị làm à, một lớp kem nền ha với bằng cái kem chống nắng nàng phê ha kem chống nắng nàng phê mấy chị nha cái chị đi tiệc đó nó vừa chống nắng ha nó vừa thay một lớp trang điểm thì chia các điểm cực kỳ tốt luôn về nó kèm cái dưỡng da nên khi mấy chị đi tiệc đi tùng á mấy chị không lo da mình bị à, à, bị bít tắc lỗ chân lông mấy chị nha không làm bị bít tắc ha đó mấy chị thấy không bên lỗ nó kêu cực kỳ đẹp luôn ha em em đi à, mỗi lần đi tiệm chỉ à, trang điểm cặp mắt thôi mấy chị ha trang điểm đôi mắt thôi để cho nó ấn tượng và nó lung linh một tí còn hoàn toàn là em dùng kem nha nha mấy chị nha hoàn toàn là em dùng kem hết dùng kem hết ha Đấy. một lớp kem nền mình mới chị thấy đây đẹp lắm rồi thấy mấy chị thấy không một lớp kem nền thôi mà rất là đó một lớp kem nền mình rất là nhìn là rất là sáng da rồi đúng không mấy chị nhìn rất là sáng da rồi không hề ha không hề đánh phóng chị nha không hề đánh phóng em đi tiệc ha từ ngày có cái hai em này là không hề một lớp một lớp phấn rồi hết đi tiệc hoàn toàn chỉ lên trang điểm tận mắt thôi đó nhấu nhé cặp mắt thôi ha chị thấy chưa bôi vào thẩm thấu hết được da ha. đây đây là kem trang điểm với chị nha cái này mấy chị dùng hàng ngày này một cái lớp kem à, là lớp chống nắng khi mình ra ngoài ha mình ra ngoài với chị nha đây bây giờ em sẽ đánh kem uh, trang điểm truy che da ha nó vừa dưỡng da vừa trang điểm cực kỳ đẹp da luôn mấy chị nha ôi trời ơi nó bị sốc rồi mấy chị hộp kim em dùng trước tết tới giờ mấy chị còn hết rồi còn hết rồi còn hết rồi mấy chị nha đấy đánh lên mấy chị thấy cái sự khác hẳn ha giữa bôi chống nắng và bôi kem trang điểm tại sao có nhiều chị nói ừ kem trang điểm chị bôi đẹp lắm rồi à, không cần phải ha, à, bôi kem uh, chống nắng chị bôi đẹp rồi không cần phải bôi kem trang điểm nữa nhưng không hề mấy chị nha kem trang điểm nó lên nó càng lung linh hơn nữa mấy chị ha để vì nó là kem trang điểm nó chi khi điểm cực kỳ tốt mấy chị thấy không cái độ bóng nó lên ha đèn dây nó bóng sáng lên luôn mấy chị nha trời ơi mỗi lần đánh kem trang điểm có nhìn dê thích lắm nha mấy chị ha thường hai em này tự tin đi tiểu tùng mà không lo ha không lo thời gian bị à, gọi là gì ta Tự như là mấy chị à, không lo nắng quá để mà nó trôi phóng trôi kem ha kem càng mấy chị càng ra mồ hôi thì nó càng đẹp ha riêng kem như nhà em nhà càng ra mồ hôi nó càng đẹp ha nó càng nổi bật cái làn da của mấy chị lên nên nó mấy chị đi mấy chị không có sợ ha bị uh, bị nổi cộm phóng bôi rồi chưa bôi son nữa em dùng hết rồi đầy lắm cái hộp kem này dùng tới cái nếu mà chị để ít trang điểm dùng cả năm luôn ha còn chị này mình thường xuyên trang điểm thì dùng được 6 tháng em dùng từ tết tới giờ luôn mấy chị nha trước tết bây giờ luôn ซาลาเม่กิได้ซองแล้วนะ xin luôn ha cả nhà nha ừ.